sợ nỗi buồn anh sẽ ở đây làm em yêu đời em không tin vào ai điều này thật điên dại sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại điều em đang sợ chạy về nơi phía anh trái tim này cũng ấm lắm chạy đi đâu nữa em chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi đừng đi đâu chạy về nơi phía anh em thấy lẻ loi em sợ nỗi buồn anh sẽ ở đây làm em yêu đời vào ai Điều này thật điên dại Sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại Điều em đang sợ Chạy về nơi phía anh Cánh tay này dài rộng lắm Chạy về nơi phía anh Trái tim này cũng ấm lắm Chạy đi đâu nữa em Chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi chạy về nơi phía anh chạy về nơi chạy đi đâu nữa em chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi đừng đi đâu chạy về nơi phía anh chạy về nơi phía anh dãy này dài dòng lắm chạy về nơi phía anh trái tim này cũng ấm lắm chạy đi đâu nữa em chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi đừng đi đâu chạy về nơi